thì tất nhiên tôn giỏ nó dài lắm và tôn giỏ cũng là một trong những idol của anh vô triều xong mà trong triều có mấy khốn nạn nó chống đối xong rồi cái nó trời ơi ông ơi ông bàn binh trên giấy không mà quýnh lộn ta cần trận chiến thật anh ơi này nọ kia từ đó mới làm được một, một trong những câu chuyện thân thoại của tôn giỏ đó là gì dùng đàn, dùng đàn bà đánh trận võ luyện văn ôn học binh thư ném mật nằm gai đợi báo thù Thảm sát Trường Bình, Hù Rượu Quát Xích bích ngàn năm, Thận Tôn Lưu Bạch Khởi, Trương Nghi, Bình Kiến Quốc Tây Thi, Phạm Lại, Định Xuân Thu Chỉ Quốc, Tề Gia, Trang Nam Tử xa Trường, Giết Địch, Sử Mãi Lưu đệ nhất chém gió xử tàu à, chào mừng các bạn đến với chương trình à, Di Nguyễn Thiên Hạ để giết chém gió xử tàu nha Hello. Dạo này hậu Covid á Phòng game nó hoạt động lại nó chưa được như xưa Mới có 95% công suất như xưa thôi Nên cũng buồn cũng chán mấy bạn Chả biết làm gì thôi kệ mẹ lên mạng chém gió nha Thì à, Tại sao Di là dùng chữ chém gió xử tàu Tại vì tất nhiên á Sử tàu nó láo lắm nha cho đó mình nói thiệt thì à, lý liên kiệt đã từng nói võ thực trung hoa như một bình hoa thiệt lý liên kiệt nói phải anh nói đó và gì nữa mấy cái vịnh xuân mấy cái thái cực gì nó nằm nó nằm đo sàn khi nó gặp từ hiểu đông hết không có ông nào mà trụ quá 60 giây em em nó thôi lịch sử trung quốc thì thôi kệ nó bởi vì dùng chữ chém gió sự tàu thôi đó thì trong cái vấn đề anh trình bày có cái thiệt và có cái hư đúng không nhiều khi có bất cường điệu cũng có nhân hóa cũng có xào xạo nó thiệt thì mới kêu là chém gió chứ mấy em hỏi tại sao nó không làm sử việt nam mày chán mày dám chém gió sử việt nam không nope. hả anh hỏi mấy em ở đây á em nào dám đâu dạ em dám comment vô ghi là chứng minh dân luôn nghe còn nếu mà chơi cứng nữa chụp hình hai mặt post lên nên người ta mấy mấy em là phải biết cái cái luật chơi hiểu không yes. đó mình nói gì nó có giá trị thương mại thì mình nói giờ hôm nay anh đam tôn vũ đúng không tôn vũ là tôn võ là cha đẻ của binh pháp phương đông nghe 36 kế tổ vi thượng sách chưa đó đó đó đó đó nếu mà nói về sự nghiệp chém gió chính trị quân sự đúng không công thành chiếm quốc đoạt mỹ nữ mà không bàn về tôn võ là một thiếu sót lớn gia các lượng chỉ đáng tuổi độc học trò thôi học trò thôi ông nội tôn vũ á nó là xuất hiện cách đây 27 thế kỷ 27 thế kỷ bữa nay là thế kỷ 21 ông xuất hiện thế kỷ thứ sáu trước công nguyên là 27 thế kỷ đó anh sẽ kể về cuộc đời góc nhìn sự nghiệp và nhận định thì cái thằng cha tôn võ này nè tôn võ tôn vũ là một nha nó là một trong những cái con ông cháu cha lớn nhất của nước tề đó nước tề nó có bốn nó có bốn họ họ lớn nó họ điền điền Bá quan đó điền là điền bá quan chứ không phải là cái thằng điền bá quan là là ở trong cái triều tề nha ba rồi họ thứ hai là họ tôn họ thứ ba là họ quốc rồi cái họ thứ tư là họ gì kể coi biết không nope. rồi event nha thì à, tôn võ là một à, trong những cái họ đó đó thì nói chung trong cái quá trình mà đánh lộn này nọ kia thì lúc mà tuổi trẻ thì cũng nông nổi trải sự đời cũng nói chung cũng lập công này nọ quýnh với mấy cái nước gọi là yên tấn rồi đó hồi xưa lâu lắm rồi mấy em ơi thời đó ai biết mấy thậm chí thằng trung quốc cũng chém gió thôi chứ làm khỉ gì ngày xưa quân dạng bao nhiêu dạng bao nhiêu dạng rồi thời ông nội thời tần tôi còn chưa, còn chưa dám chắc nữa đúng không còn cái thời tôn võ nó xa lắm em ơi cái tôn võ này cái thời nó xa so với dễ ưởng lắm nha dễ ưởng là sau này rồi nó thể dễ ưởng á, là thế kỷ thứ 4 tôm vỏ đó là thế kỷ thứ sáu nó cách nhau nhiều 200 năm 200 năm đó mấy em thì à, bây giờ góc nhìn nói về gì về à, sư phụ của à, tôn võ là ai có một người có thể được gọi là sư phụ của tôn võ là ai ông nội nó ông nội tôn võ ông nội tôn giỏ tôn đi quýnh lộn xong rồi chỉ cho tôn giỏ chiêu này nọ kia abc nói chung tham khảo thôi đó và cái sư phụ thứ hai là gì điền nhượng thư đó xong rồi chỉ huy đồ đánh đấm này nọ abc dùng kế này kế kia nói chung cuối cùng thắng thắng xong rồi cái à, đi qua bên nước cái nước thứ ba giống như hiệp định Geneva rồi này nọ lắm em ví dụ mình mình mình quýnh xong mình phải qua nước trung lập đó để mình mình mình mình đàm phán này nọ kia thì qua nước sở nước sở nó dẫn cho nó nó nó, nó có một cái cuộc gặp mà gặp định mệnh giữa các nhân vật sau đây đó là tôn võ gặp ngũ tử tư <laughs> đó, tôn võ gặp ngũ tử tư và gặp luôn thằng phí vô cực nữa thằng phí vô cực này ác lắm nhưng mà này gia phụ không, không bà không kể nha rồi vậy thì có thể nói là người thầy của tôn võ là gồm hai ông đó tức là hai ông đó là trao đổi binh thư chút đỉnh thôi chứ còn thằng này nó nó, nó giỏi là do tự nó giỏi mà tự nó mới đẻ ra nữa tập gym ở BBT rồi nó uống súp THOL đó tự nó giỏi thôi đó rồi sau này khi mà lưu dông nó có cái cái biến lưu dông nữa nhưng mà cái biến lưu dông lý do là sao chút anh nói nó lưu dông qua nước cho nước ngô nó xong rồi nó nằm 8 năm trong đường sâu đó 8 năm trong đường sâu ăn chay này nọ kia ha ăn chay ăn trái cây đồ này nó không à xong rồi nghiên cứu ra 13 bộ chương binh pháp 13 tập binh pháp nó 13 tập binh pháp là giống như cái cần câu cơm của tôn võ đi chém gió đó mấy em rồi cái đó là nói về thầy còn nói về cái thời niên thiếu này nọ kia đó thì nó cũng trải qua quá trình trái gái gú yêu đương tình tù tội đó thì bây giờ nói về à, con cái đi ha nói về vợ con đi nói về bồ đi thì trong bốn họ đó đó nó có nói chung là thiếu tử công tử ờ, công tử tiểu thư gì đó chứ quen nhau tó là ngầu hết rồi đó bằng tôn võ được hai đứa quen luôn hai nhỏ gái quen hai nhỏ gái yêu luôn mà cuối cùng gì nói chung là cái cái cái cái cái binh biến của gia tộc đó nè bốn họ nó dành nhau nó ăn kinh khủng luôn chứ không phải giỡn đâu tại vì bây giờ bốn họ đó đó mà ai cũng muốn là cầm quyền trong cái nước tề hết á nên gọi là phải tìm cách mà giết nhau đó trong đó gia đình tôn võ là hiền nhất đó tôn võ con cha tên tôn bằng an phần thủ thừa giả ngu lắm giác cái lu khiên đồ mỹ đó thằng cha tôn bằng nha cái câu mà gọi là cái gì giả điên khiên đồ mỹ là từ cha tôn bằng mà ra thằng chả ngoài chả hiền lắm trời đất ơi chả dễ thương lắm ai nói gì cũng dạ dạ thương thương ngoan ngoan rồi tôi không tranh chấp sự đời rồi abc các kiểu xong một cái hai cái họ kia hai cái họ đối lập á nó qua nó thấy thằng cha này hiền quá nó tính bứng cho chết luôn nó giết luôn để đỡ chết họ đỡ họ mấy em xong ở trong tối đó nó tập kích nó tập kích đó nó tập kích xong rồi đi vô cái nông trang đó đó tình báo fbi nó về nó qua lộn cia nó về nói là ở trong nông trang nó chỉ có ba trăm nông dân thôi đó Vậy thì ok, bây giờ mày cử chừng 300 à, thằng Paladin tới nha 300 thằng Paladin thêm cung thủ nữa rồi tới úp sọt đi 300 nông dân đó Nó, theo lý của đế chế đúng không? Khi mà gặp Paladin với cung thủ nông dân chết ngắt yes. Xèn chưa? Nó mà ai ngờ thằng cha tôn bằng này ở ngoài hiền mà trong điếm uh -oh. Thằng cha đó là cho ba thằng này nè, nó là nuôi quân 3 năm mà dùng quân 1 giờ là cũng nói về cha này nữa nè Nuôi quân 3 năm dùng quân giờ là nói về câu chuyện của con Tôn Bằng nuôi ba 300 thằng, thằng, thằng, thằng nông dân bình thường thì nó nó nó, nó làm tẩy làm ruộng thôi nhưng mà tự nhiên bữa đó bịch đồ đen bịch mặt lên phát một làm sát thủ của em xong rồi cái paradin chạy tới ngựa hí hí gáy gáy này nọ kia ai ngờ luôn nông dân nó đem nó chặt luôn nông dân nó nó nó, nó quất luôn nông nó không nhịn nó cũng có chạy cuối cùng úp sọt chết được hai họ kia luôn hai họ kia liên minh đập họ họ tôn vũ xong rồi cha tôn vũ bài cha tôn vũ bài binh bài kế nào nọ nè thiết lập trận này nọ kia dứt sạch luôn dứt mà dứt tận gốc luôn dứt mà dứt tận nọc luôn chứ không phải là dứt mà dứt bình thường chứ giết chết hai chủ chủ họ luôn nói chung mà trong cái cú đó là chết hết chết hết xong rồi cái đám sát thủ nông dân đó, đó nó còn chạy về cái nhà nữa nó tàn sát hết mấy trăm hộ luôn mấy trăm hộ chết vợ chết con chết cháu chết cắt chết chích chết nhóc hết chết chỉ có mấy đứa sống thôi mỗi họ còn được đứa sống mỗi họ còn được đứa hai đứa hai đứa sống một trai một gái là non sống nó đi chơi ở ngoài không không bị giết rồi xong rồi à, cũng truy lùng tới cái chỗ đó luôn giết luôn mà tông vỏ nó ra nó cứu nó này hư cấu mày ơi <laughs> hư cấu kể cho vui thôi chứ biết có không có cái thằng xử nào làm vậy đúng không mấy em ý nó nói là để nó, nó diễn giải tại sao tông vỏ mày nước tề qua nước nước tề nước nước ngô thôi hiểu chưa mà trong đó nó yêu đương loạn xăng ẩu hết trơn à vậy thì á cái mối thù giết cha thì để đó mà tao lỡ tao yêu thằng tôn võ rồi mà cha thằng tôn võ giết cái họ tao nó đâm ra nó loạn xà ngậu hết bây giờ là không yêu đương con khỉ gì nữa giờ trở mặt luôn từ đó nó hận thù abc các kiểu thằng này buồn quá đi luôn không nó cảm thấy nó chán cuộc đời rồi mà cái cú đó nghe cái cú đó cái cú mà giết họ đó giết chết mấy trăm người vậy đó thằng vua không xử được luôn thằng vua nhắm mắt qua đi thôi chứ vua không xử được luôn rồi xong rồi lưu vong qua nước tề hiểu chưa đó đó là cuộc đời lưu vong vậy thì bồ bồ của thằng tôn võ là gì tên gì mấy em tên gì tử tô là google bỏ hình tử tô vô nhìn tham khảo đi men vợ con đó thì sau này khổ vậy nè thằng ngốc thằng đổ vỏ cái con nhỏ tử tô đó nó yêu tôn vỏ đúng không nhưng mà thằng tôn vỏ gia đình thằng tôn vỏ giết gia đình nó What? xong rồi nó không yêu nữa nè xong rồi cái nó nó, nó lấy thằng thằng thằng thằng thằng, thằng, thằng à, thằng quốc vô cũ đó nó lấy thằng quốc vô cũ thằng quốc vô cũ là thằng bạn của tôn vỏ mà giờ cũng nó cũng bị giết họ rồi nó đổi lập rồi nhuộn não chưa xong rồi hai đứa nó làm gì làm nhau abc ra đứa con sau này rồi cha mẹ nó chống nhau này nó chết chung ngày đứa con đó thằng tôm vỏ phải nuôi nó kêu là ăn hốc đổ vỏ cũng từ cha thằng gia này ra nè nhiều cái cái sự kiện nó ra từ cha tôm vỏ lắm đó rồi sau đó thằng tôm vỏ đó con con vợ nữa con vợ làm nô tỳ nô tỳ uh, vợ này thật ra nô tỳ thôi nhưng mà là gián điệp của nước việt gián điệp của nước việt gài qua nước ngô đúng không để làm gì để để làm mật thám đó ba đó xong rồi cái ờ, gài mật thám xong rồi quất luôn thằng tôn võ đẻ cái đứa con luôn <laughs> xong rồi cuối cùng biết nhỏ này gián điệp nhỏ đã thuốc độc chết để cái đứa con thằng này nuôi tiếp thằng này nuôi hai đứa luôn <laughs> đó nó này cuộc đời vợ con nó là vậy thôi rồi sau này á thì à, nó bị nước ngô đối xử sau đó để cuối video nói tiếp tục qua tới sự nghiệp 13 chương binh pháp cái 13 chương binh pháp là cái tài sản tuyệt vời của ông tông võ nó đi nó chém gió abc mà nó chém ghê nhất là chém trúng ai biết không chém trúng vua ngô hạp lư thằng vuông ngô hợp lư lúc đầu á thằng thằng thằng thằng thằng, thằng ngũ tử tư á nó nó tiến cử trong trong vỏ đó là tao có con bạn này ghê lắm này nó abc vô là ngon lành luôn này kiểu đó nhưng mà mày không tin nó trời ơi mày thôi mày đừng có gài mày đừng có cài người mày vô mày ơi bây giờ mày làm thừa tướng rồi tao tao tuyển thằng bạn mày vô thằng bạn mà nó làm tới uh, uh, tao, tao nguyên sói rồi sau này hai đứa bay cho tao lên vô hòm à thằng cũng khôn lắm nhưng mà không được không không xếp thằng này nó giỏi thiệt thằng này nó giỏi lắm giỏi lắm mà yes xong rồi ờ thôi kệ cũng cũng cũng chiều lòng nghe ờ giỏi sao cái dẫn tới dẫn tới dẫn giờ dẫn tới đây tao phỏng vấn cái đó không được cái thằng giỏi thì thì thì thì, thì, thì, sếp phải tới sếp mời chứ mày bây giờ sếp kêu nó phỏng vấn nó không đi mày láo vậy ba mày chưa có tên tuổi trong giang hồ mày láo ít ra mày phải như ronaldo hay là, là messi gì thôi thì mày mày tao mày nổi tiếng rồi tao mới đi tao kiếm mày chứ còn bây giờ thằng tôn võ là thằng nào nó nó làm chức gì nó công trạng gì đâu ai biết đâu mà giờ tao phải đi kiếm nó đó thấy không nó tới nó lùi nó xui nó ngược xong thuyết phục thằng à, thằng ngô hợp lư á thì nó có nó nó nó muốn là bình định nó nó gọi mộng bá dương cái mộng nó, nó đánh lộn á nó nó giọng đánh lộn phải có phải có nguyên sói ừ, tới gặp tôn võ đi xong cái ruột miệng cưỡng chạy tới gặp tôn võ chạy tới gặp tôn võ tôn võ nó hỏi mày có gì đâu mày đội mày điêu lương cao vậy cái nói giờ một là làm à, làm nguyên sói không thôi về nhà ngủ không muốn làm cắt ké cái nói có gì mày có gì mà đội điêu cao vậy đó dạ có 13 13 chương minh pháp xong rồi đem cho ngô học lư coi ngô học lư thấy dài quá đọc nhớ nổi đem, đem xong rồi cái để đi photocopy mấy em photocopy ở, đằng, ở, ở, ở ngay chỗ đường ờ, an dương dương nè ngay chỗ ờ, đạp sư phạm đó photo rẻ lắm đó ra đó photocopy xong cái đem về nhà tối đọc thấy thông má ơi giống như đọc chân lý giống như đọc tư bản luận của các mát vậy đó đó đọc như mặt trời chân lý chói qua tim đọc xong phát thấy phê luôn ngày mai approve vô tò vô vô vô không phải vô tò lộn vô triều vô triều xong mà trong triều có mấy thằng khốn nạn nó chống đối trong đó có thằng bá hy tên là bá bì thằng đó chút clip sau nói nha clip sau nói thằng đó chống đối ghê lắm nó đâu dám để cho dây cánh của của của ngũ tư từ lên nó này nó nó điếm chó lắm nha xong rồi cái nó trời ơi ông ơi ông bàn binh trên giấy không mà quýnh lộn người ta cần trận chiến thật anh ơi này nọ kia từ đó mới làm được một, một trong những câu chuyện thân thoại của tôn võ đó là gì dùng đàn, dùng đàn bà đánh trận nó nói cãi lộn trước triều đã đời cái tôn võ nó giờ ta, giờ đó thật sự á chứng minh tài năng của tôi đúng không quân đội đến tận là chuyện bình thường đúng không chỉ cần tôi có quân thôi là tôi training nó thành mảnh tướng nói ghê ba cái xong thằng kia không tin cái à, thằng tôn võ nó chém luôn nó nói là giờ ngay cả trong tay tôi chỉ cần đàn ba thôi cũng đánh trận được oh, really? thằng kia khoái rồi chết nè mày chém giữ cho con mày chém cho giữ đàn bà đánh trận hả mày xong mà phát một cái nó giờ dám kia dám làm gì giao kèo đi ra công chứng không dám không bố mày ngán à thật sự tôn võ đó đâu về ngán mà em không có trên răng dưới có <laughs> đầu ngán đúng không công chứng được thì được được thì làm làm nguyên sói không được thì về, về, về rừng ở thôi đó xong cái hai đứa công chứng xong vua làm trọng tài vua làm công chứng viên ra ký cục đứng ngồi coi thao trường bây giờ à, ừ, giờ ngọ ngày mai nha dẫn đám đàn bà cung nữ phi tần gì đó ra à, thao trường để cho tôn võ tướng quân tranh ninh mấy con mũi cái đó nó ra nó cười hế hế hế cười hố hố hố hố cười há há nó hoài méo nghe đánh trống kêu bây giờ ờ, ba hồi trống bước sang phải bốn hồi trống banh háng ra ờ, năm hồi trống tấn không nghe mày lì ờ à, lì cười hí hiếu hố cầm kiếm múa quật quật quật nhưng mà hôm qua đó tôn võ nó rồi nếu mà bây giờ á mặc dù á là ừ, chơi giỡn thôi nhưng mà bây giờ là vua phải cho em mà toàn quyền xử lý tại em là tổng tư lệnh mà tổng tư lệnh quân đội mà em phải toàn quyền xử lý thì mới được chứ còn nói binh pháp quan trọng quan trọng nhất là cái gì nó không không được quyền mà gọi là sai lệnh cái lệnh là tối thượng đúng không lệnh cấp trên đưa ra là tối thượng này nọ kia quân kỷ á nó quân kỷ vua tưởng giảm vua ok được rồi xong rồi chia làm hai phe rồi ok bà hoàng hậu một phe con thứ phi một phe bà hoàng hậu làm làm tướng bên a con thứ phi làm tướng bên b lãnh đạo hai đội quân chào cờ chào chào cờ đàn ông nó mới chào được đúng không bây giờ kêu mấy con đàn bà ra chào cờ thôi đừng thua luôn đâu nó, nó ngồi dưới nó diễu hành nó diễu binh mà ở trên ở trên quan nó lắc đầu thủ tư tư teo <laughs> luôn ngựa tư thôi chết mẹ rồi tao giới thiệu mày vô <laughs> mà quá giờ mày chơi lầy quá tôm vỏ <laughs> không được rồi xong vua cũng cười thôi thôi đâu phải chết mẹ là tuyển lộn thằng rồi rồi xong cái bá bì nó cười hê hey, mày có thế thôi hả tao vợ xong phát một hồi trống thứ nhất hồi trống thứ hai hồi trống thứ ba không là chấp hành hết thằng à, thằng tôn võ nó sang lính bắt hai mẹ nó lại gồng đầu cho tao nó không chưa sợ nữa mày hồi bắt lại thiệt gồng đầu nó còn còi hí hí hí nữa xong rồi kêu đao phủ chém đồ tiếng chém nổi lên một cái hả cả triều đình như câm lặng luôn thằng vua giật mình luôn chết mẹ rồi nó chém tối nay ai euro chẳng vậy đó chém hai con vợ con hoàng hậu vương thứ phi chém luôn không cản được thằng vua đúng không thằng vua cầm cái kiếm xuống thằng vua kia thằng bá bị cầm kiếm xuống này nè vua không cho chém vua cho chém này có kiếm nè tướng ngoài xa trận không nghe lệnh vua tướng ngoài xa trường không cần biết vua là thằng nào đúng không nói một phát một chém bụp máu để cái đùng hết nguyên cái dàn cốc ké tiên nữ hay tôn nữ hay gì đằng sau giờ nó xanh như đít nhái luôn nó sợ luôn rồi bây giờ cầm kiếm lên dạ em cầm lý nghiêm một hai ba bước đều bước qua trái qua phải đủ làm đồ hình răm rắp luôn xong cái thằng tôn võ lên hỏi ai vua em làm tốt không bây giờ thấy em training nó ngon lành chưa nói cho nó nghe à thằng vua nó chán luôn thằng vua nhưng mà mày chém thứ phi của tao đó xong cái nhũ từ lên nói với dạ, vua ơi hai con quỷ đó là hai con hàng xài rồi hàng sida rồi đúng chưa hàng sida rồi thì bây giờ á hai con quỷ được đánh trận được cho vua không không đánh được đúng không nó chỉ là nó, chỉ bào tinh lực của vua thôi giờ mà vua có được tôn võ tướng quân này á thì vua đánh cả chư hầu thiên hạ sau này có biết bao nhiêu mỹ nữ khác từ những vùng đất khác nó thơm hơn yes. tại sao vua đi tiếc hai nhỏ này vua nói ừ chỉ phải có lý mày được được được quên đi chuyện đó vua dễ dụ lắm đó là câu chuyện rất nổi tiếng của tôn võ nha mấy em câu chuyện rất nổi tiếng của tôn võ là là đạo binh đàn bà tôn võ đánh có năm trận thằng tôn võ nó có 5 trận thôi nhưng mà nó nhưng mà cái công của tôn võ đối với nước ngô á là nó làm cho quân đội ngô cực kỳ tinh nhuệ quân đội ngô cực kỳ tinh nhuệ mấy em nó quân đội ngô cực kỳ tinh nhuệ mà hả anh nói thiệt với mày luôn quân đội ngô nó chỉ thua quân đội việt ở một chỗ là cây kiếm thôi nó chỉ thua cây kiếm thôi nói về kiếm á, thì nổi tiếng nhất là kiếm của nước việt kiếm nó chém sắt chém bụng nhưng mà thằng vua thằng thằng thằng tôn võ này nó còn nó còn rèn được cho quân đội ngô những cây kiếm chất lượng bằng hoặc là hơn kiếm của đức diệp còn cuộc đời ông đánh có năm trận duy nhất thôi năm trận không thua gia cát lượng tuổi tí, gia cát lượng thua như đó năm trận toàn thắng hết nhưng mà năm trận quân số cực kỳ chênh lệch năm trận đặt mình vô tình thế rất là ngặt nghèo và đưa ra những cái kế sách những binh pháp mà ngàn đời sau không những gia cát lượng sau này áp dụng mà tới bây giờ cũng còn áp dụng đó thì anh nói cái nãy là vụ đàn bà nổi tiếng nhất đúng không cái nổi tiếng thứ hai á cái nổi tiếng thứ hai mà tụi em hay lắm á là dùng ba dạng quân ngô đánh 25 dạng quân sở ba dạng quân ngô đánh 25 dạng quân sở đưa quân tiến đóng vĩnh đô một tháng vĩnh đô kinh đô nước sở thằng vua đi lưu vong luôn ồ thằng vua chạy trốn trong rừng đi ăn đâu muốn thấy mẹ luôn á không bằng những cái kế sách những bước tiến quan trọng mà giúp cho ba dạng quân ngô đánh 25 dạng quân sở nổi tiếng chấn động thế giới luôn thế giới của tàu nha tiếp theo anh nói về cái học thuyết chiến tranh cái học thuyết chiến tranh của ông tôn võ này là gì dùng chiến tranh để có hòa bình what the hell dùng chiến tranh để có hòa bình nó khá giống như bạo lực cách mạng bạo lực cách mạng là giai đoạn sau này giai đoạn ờ, chủ nghĩa xã hội rồi đó bạo lực cách mạng là muốn làm cách mạng phải có bạo lực chứ bây giờ xin nó không cho đó còn bây giờ học thuyết của tôn võ là muốn hòa bình thì phải có chiến tranh nhưng mà chiến tranh làm sao để giảm thiểu thương vong mà thượng thượng sách là không chiến tự nhiên thành đó sau này áp dụng nhiều lắm em không chiến tự nhiên thành tức là đi quýnh lộn mà cầm quân đánh lộn thắng là là vui nhưng mà chưa có đẳng cấp bây giờ không cần quýnh mà ăn mới hay à cái đó là học thuyết của của tôn vũ nha tôn võ đó sau này nó, có lợi lắm chứ đúng không nó đánh vô nhân tâm nó đánh vô gọi là nó cô lập này nọ kia đó mà sau này quân ngô áp dụng rất nhiều vây hãm thằng câu tiễn trên núi cối kê nó xuống đầu hàng luôn đâu đánh đâu mày chỉ dồn quân đó quýnh chết nhiều quá đó hiểu không mà trái trái ngược với học thuyết đó là cái học thuyết của ông phạm lư ủa lộn phải phạm phạm lư lộn lẹo tên phạm phạm thư Phạm Thư là tể tướng của Triều Tần Đối lập với Bạch Khởi Cái học thuyết của thằng này á, là nó quýnh lộn nó phải giết sạch Tao giết hết Tao quýnh cho mày què luôn Tao quýnh để cho mày không còn đường ngóc lại Để tao quýnh cho mày không còn đường phản kháng luôn Đó Hai cái học thuyết đó đối lập nha nó nó nói về tôn võ là là là là, là tụi em nắm vậy thôi còn tất nhiên mẹ sách báo rồi nó chém gió kinh khủng trời mây tăng nước luôn nó chém tè đẹp me hết có những học thuyết chém gió mà anh không thể nào chấp nhận để cuối video nói đó rồi sau đó đó men sau đó đó là tôn võ phải rời khỏi khỏi khỏi nước ngô tại vì lô thằng thằng thằng thằng hạp lư khúc cuối đời nó nó đai rồi cuối đời nó đai rồi men cuối đời ngô phù sai lên ngôi mà nói chung là ngô phù sai là không phải cánh của của tôn võ tôn võ là cánh ngô trung lũy tôn võ đó nó dùng cái kế để nó thoát khỏi cái miệng lưỡi cái cái cái nanh của thằng ngô phù sai nó chơi chung với thằng với thằng bá bì thằng bá hy đó nó sẽ giết thằng tôn võ giết tôn võ tôn võ biết được kế đó dùng thoát thân thoát thân về rừng ẩn nấp về rừng gọi là sống những cuộc đời còn lại cái đó là cái mà khách quan nhất còn bây giờ nó chém gió tiếp nè rồi nó chém gió rừng tôn võ nó nói biết sao không tôn võ vô rừng ẩn nấp thu nhận đường đệ tử đúng dữ luôn oh, really? cái này nó sợ chó nha cái này nó thật, thật cái thuyết là nó không đồng ý rồi đó đó nó nó thu nhận được một đệ tử đúng dữ luôn biết đệ tử đó đằng nào không thằng nào comment đúng anh cho tiền nhưng mà trước lại anh nói bây giờ nha giờ nói thằng đệ tử đó là thằng thằng phạm lãi mày khỏi google mày khỏi google con trai tao hơn google rồi <laughs> google bố có đúng không vậy thì tại sao lại có chuyện câu chuyện là thằng phạm lãi đệ tử của ông tôn võ nó cái đó chẳng qua là nó điêu thôi nó xàm để làm chi tại vì nó nó không giải thích được thằng phạm lãi sao nó giỏi quá à, tự nhiên tự nhiên nổi ra nhân tài phạm lãi giỏi quá trời thì nó không biết sao trơn hết á nó ráp vô thôi về phạm lãi đệ tử tôn võ cho giỏi cho hợp lý đó. nên à, tôn võ là cái tên nha còn bây giờ là cái cái cái cái cha đẻ của học thuyết chiến tranh đó chiến tranh gọi là cổ đại phương đông đó là binh pháp tôn tử nên tự nhiên có một cái nhân vật gì đâu mà tự nhiên nó nước tề mà sao nó không nó không cống hiến như nước tề nó chán lắm em nó chán cái cảnh mà gọi là chém giết lẫn nhau để giành ngôi giành vị trí rồi nó chán nó xong nó qua nước ngô nó gặp ngô học lư biết dùng người nhân tài nhưng mà tất nhiên ngô học lư không phải tóc đẹp như vậy đâu ngô học lư nó có nhiều câu chuyện tôn võ nó giúp cho ngô học lư lên ngôi yes. nếu mà nói trắng ra không có thằng tôn võ thì cái nước ngô nằm mơ đi con trai cái nước ngô không có tuổi gì hết trơn hết á cái nước ngô nó nó nó nó nó yếu xìu à trời đất ơi nó có một cái gì biết không nó có một cái cố đô thành cái cô tô thành là cái kinh đô của nước ngô mà cái thành nó nó được hai thằng xây dựng rất là kiên cố đó là à, ngũ tử tư và tôn võ nói chung cả hai thằng thằng đánh trận thằng xây nước nó làm cho nước ngô rất là mạnh và cái công trạng để đời và thời xưa mà hồi xưa cái thời đó mà nó quýnh lộn mà cái như toàn thắng hết là cái chuyện không bao giờ có hết quýnh lộn hồi xưa nó ngu lắm nó không phải được như bây giờ ít kế lắm em nó cứ tới ngày nó dàn quân nó đập không à nó không biết gì trơn trọi hết á nó nó rất là ít kế nhưng mà tôn võ đang nghĩ ra những cái kế đánh lộn không phải là chỉ dựa vào cơ bắp làm một mơ đâu chỉ cơ bắp là được nó mà phải dựa vào cái đầu đúng không nó hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đó đó là những cái triết lý từ đó mà ra đó tụi em hiểu không nên sau này cách đánh trận của con tôn võ rất là khác nó dùng sứ giả rồi nó dùng mật thám nó dùng này dùng kia thậm chí nó dùng cả sát thủ nó dùng cả sát thủ chứ cái lúc mà gọi là nói nó lộ nói nói nó mé thôi khi mà gọi là ngô hợp lư lên ngôi thì đương nhiên có bè lũ phản tặc nó đâu phục đâu mà bè lũ nó cầm quân ở cái, ở cái vùng đất khác rất là mạnh mà trước khi mà gọi là tôn võ dẫn quân đi đánh nước nước gì nước sở thì mà bây giờ không dẹp cái bè lũ đó bè lũ đó nhà nó thọt hậu là chết giống như tao chơi đế chế con bồ đúng ngu luôn má để cho thằng đế chế nó thọt hậu tao hai lần tao phải đu càng luôn <laughs> nên tôn võ nó phải diệt cái thằng này cái đã nó diệt cái thằng này bằng một sát thủ thôi mà thằng sát thủ đó diễn cũng rất là sâu thằng sát thủ đó thì nhà nghèo nhung cho đói không có gì hết trơn được cái lung manh thôi mà biết thằng sát thủ nó làm sao không thằng sát thủ đó giết vợ giết con giết luôn con chó luôn oh, để chi để chứng tỏ ta đây để lấy lòng tin của cái thằng mà nó tính giết á nó nói là ngô hợp lư giết vợ giết con giết con chó của nó nên bây giờ nó thù thằng ngô hợp lư nó quay qua đầu hàng này để nó giết à, giết, giết ờ, thằng ngô hợp lư đó là cái kế đó một trong cái, cái kế mà gọi là, là tôn võ nó ngồi nó, nó sắp xếp này nọ kia để nó đạt được cái mục đích chính trị và gọi là đạt được cái đợi cái cái cái cái, cái thành quả trong quân sự chứ bây giờ dẫn quân đánh đó không, không được đúng lính nó có ba dạng thằng kia nó hết dạng rưỡi rồi đúng không có thằng phù khái không có thằng phù khái là em của thằng của thằng hợp lư nó nó nó cũng là mảnh tướng nhưng mà nó đậu bò như trương phi vậy đó nó dẫn quân đi nó đánh cái thằng đó nó bị thằng đó đập như con đót luôn thằng đó giả bộ quýnh giữa chừng chạy trốn vô thành thằng phù khái dí theo cười ha hả sắp bắt được rồi lập công với anh nó đóng cửa thành lại trên nó xả tiễn xuống nó đập cho sờ mà lờ hơn thằng này gió công cao chạy được không chết ngắt nên à, công trạng của ông tôn võ cho nước ngô thì rất là nhiều nhưng mà sau này thằng phù sai lên ngôi á nó nợ thằng tôn võ quá lớn nó nợ thằng tôn võ quá lớn nên cuối cùng á thì à, nó dẫn tới một kết cục buồn là nước ngô á, nó bị à, diệt vong ấy. Oh, ờ, no. nước ngô nó bị thằng thằng thằng thằng thằng thằng, thằng, à, thằng thằng à, câu tiễn điếm đàn quá nó diệt vong luôn thì tất nhiên tôn giỏ nó dài lắm và tôn giỏ cũng là một trong những idol của anh anh nói thiệt về cái cách sống về cái nhân sinh về cái cái này cái kia về cái suy nghĩ này nọ kia thì à, thằng này cũng rất là ok anh cũng rất thích à, tôn võ nha